an tâm với máy lọc nước A.O. Smith. Thương hiệu Mỹ hơn 145 năm kinh nghiệm. Công nghệ hiện đại với lõi lọc chuẩn quốc tế. Lựa chọn tối ưu về kinh tế và sức khỏe. A.O. Smith không thỏa hiệp vì sức khỏe là vô giá.